chào tất cả mọi người Hôm nay là Tuyết Nhung Đức Thành Đang có mặt ở là uh, Nova World Phan Thiết Thì um, đối với Nova Phan Thiết đây là một cái dự án mà mang cái tầm cỡ quốc tế Dạ. tại vì chủ đầu tư Novaland là đầu tư vào 5 tỷ đô để yeah, dạ, đưa cái rồi. vị trí là Nova World Phan Thiết lên cái bản đồ du lịch thế giới Dạ. thì theo Đức Thành ở đây có những cái tiện ích như thế nào mà để giúp Nova World có được cái danh tiếng mà để lên cái bản đồ của thế giới Dạ thì à, một vài tiện ích à, có thể à, điểm qua và đã đi vào khai thác vận hành thì đội nổi bật nhất đó là cái khu quảng trường Bikini Beach chị em mình đang đứng ở đây thì sau này ở đây sẽ diễn ra rất là nhiều cái hoạt động ngoài trời những cái khu gọi là vui chơi ở đây và có thể tổ chức những cái buổi gọi là hoa hậu hoàng vũ hoặc là hoa hậu thế giới ở đây để tổ chức casting rồi những cái buổi bikini buổi à, gọi là triển lãm bikini ở đây rất là nhiều và đầu à, và tiếp theo đó là đợt 30 tháng 4 1 năm thì cũng đi vào khai thác và vận hành cái uh, Circle Land uh, lên tới 1,5 hecta đó và thu hút rất là nhiều lượng khách về đây đợt đó thì có hai ngày thôi nhưng mà lượng uh, lượng khách uh, đổ về Nova World lên tới uh, 80.000 người á chị ạ à. rất Ồ, là lớn wow. yeah. Dạ. với cái số lượng người rất là đông khi yeah. Dạ. uh, các tiện ích chưa có hoàn thành mà đã 80 uh, yeah. ngàn người đến đây trong hai ngày uh, yeah. lễ dạ. cuối uh, 30 30 tháng 4 1 tháng 5 phải không dạ đúng rồi ừ. nếu mà sau này mà cái khi Novalis mà mà à, hoàn thành các cái tiện ích khác dạ. à, như là arena nè dạ rồi, mấy cái à, quảng trường arena rồi à, à, sắp tới đây là gần đây nhất đó, sẽ là cái à, khách sạn Moambique đó chị sẽ đi vào hoạt à. động tầm à, quý 3 2022 này à. dạ nó sẽ đi vào hoạt động thì à, chắc chắn là cái lượng khách đổ về đây còn còn nhiều nữa dạ rồi, rồi à, Ờ, có cái à, à, nhà hàng nhà hàng club à, Club nè rồi à, một vài cái club house của của từng phân khu Florida cũng đã được bàn giao rồi đó khách hàng gần như là cái khu Florida 1 á chị thì khu 1 khu 2 rồi khu 7 á, thì khách hàng cũng được được bàn giao nhà luôn rồi chị ạ à. đó là khách hàng cũng đã về đây để có thể trải nghiệm rất là nhiều ở đây rồi Ồ, cái khu này à, đẹp quá ha Ở dạ. đây là cái gì? Vòng xoay mặt trời phải không? Dạ Cái khu uh, vui chơi giải trí uh, Circle Land đó chị 1,5 à. hecta dạ. Và Kế bên cái sân Circle Lane thôi là cái à, công viên chủ đề 25 hecta Thì ngày xưa mình muốn đi à, Disneyland hay mình muốn đi à, Universal phải đi nước ngoài đúng không? Thì thời gian sắp tới đây chị và gia đình chị có thể là à, tới Nova World Phan Thiết và à, trải nghiệm cái công viên 25 hecta này của Nova Novo World Phan Thiết thì nó không khác gì cái Universal hay là cái Disneyland ở Hồng Kông cả. Ồ, dạ, công viên tới 25 hết 25 hecta lận. Dạ thì à, một một một cái à, ngồi những cái à, cái tiện ích đó, ở đây ở ừ. đây thì Novo Phan Thiết có cái điểm nhấn gì mà để cho cái khách đầu tư người ta quan tâm khi yeah. Dạ. người ta mua đầu tư ở đây vậy Đức Thành? Dạ yeah. thì uh, nếu như mình uh, nếu như chị và các ờ, nhà đầu tư có nhìn lại cái thị trường mà bất động sản ở Quảng Ninh đó thì à. khi mà chưa có cao tốc chưa có sân bay ở đó thì cái giá bất động sản ở đó rất là thấp đó nhưng mà khi mà đã hình thành cái sân bay và hình thành cái cao tốc rồi di chuyển từ Hà, Hà Nội đi Quảng Ninh á nó chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ so với 4 tiếng đồng hồ à, như trước đây á thì cái giá bất động sản ở đó tăng từ 2 tới 5 lần rồi đó thì Phan Thiết cũng gọi là một cái thị trường vẫn thứ hai và sẽ không bao giờ có thị trường lên thứ ba nữa tại vì ở đây nó sẽ đáp ứng đầy đủ là cao tốc và sân bay đó cao tốc sẽ được đi, uh, hình thành uh, hoàn thiện vào cuối năm nay đi vào hoạt động thì uh, như uh, hôm nay mình có chuyến trải nghiệm đó thì mình đi từ uh, Sài Gòn xuống Phan Thiết này mình mất hết khoảng tầm bốn tiếng rưỡi chị ha ừ, dạ đúng rồi. thì sau này á, chị đi dạ chị đi khoảng mất khoảng 1 giờ 40 phút thôi Trời. nó còn gần hơn là chị đi uh, Vũng Tàu nữa thì uh, đây là một sẽ là một điểm đến uh, khá là lý tưởng cho chị đó và khi à, năm 2024 sân bay Phan Thiết nó đi vào hoạt động nữa thì cái lượng khách à, à, miền Bắc đó chị là bay như là Hải Phòng nè Hà Nội nè Thanh Hóa nè họ bay trực tiếp vào đây luôn đó họ không phải bay vào Sài Gòn mà họ đi xe xe ra đây nữa rất là tốn nhiều thời gian nên là khách hiện tại thì khách ngoài miền Bắc á họ không thích du lịch ở đây nhiều lắm tại vì họ phải di chuyển khá là nhiều ờ. đó à nhưng mà sau này khi mà Phan Thiết đã hình thành rồi ấy khi mà sân bay đã hình thành rồi thì chắc chắn lượng khách ờ, từ quảng miền Bắc đổ vô đây rất là nhiều tại vì khi mà di chuyển từ à, sân bay mà về đây á, thì nó mất có khoảng tầm 15 phút thôi chị ờ. và dạ, đó thì rất ờ. rất là thuận tiện và điểm thứ ba nữa đó là sân bay quốc tế Long Thành đó khi mà sân bay quốc tế Long Thành mà hình thành vào năm à, khai thác giai đoạn 1 vào năm 2025 đó thì chắc chắn là lượng khách đổ về đây rất là nhiều chị ha đó lượng khách quốc tế đổ về rất là nhiều và trung bình mỗi năm ờ, nói chung là một cái dịp lễ thôi mà đã 80 lượt khách à, 80 ngàn lượt khách về đây rồi á thì à, một năm à, trung bình em nghĩ là à, Phan Thiết à, chỗ này á, phải đón đâu đó khoảng tầm 2 triệu tới 3 triệu lượt khách đó nên là nên là cái số lượng căn mà 16 ngàn căn ở Novo Phan Thiết này chắc lúc chắn lúc nào cũng full vòng hết <laughs> dạ. không đáp ứng dạ. được cái nhu cầu mà không đáp ứng. của dạ. cái ờ, lượng mà du khách ờ, khi khi đến đây đúng dạ, không? đúng rồi nên là ngoài những căn biệt thự rồi à, thì Nova cũng sẽ xây những cái khách sạn 5 sao từ 3 đến 5 sao ở đây để có thể à, tùy vào đối tượng khách hàng ví dụ như khách hàng mà có à, điều kiện khá giả hết thì có thể là thuê villa có thể là thuê những biệt thự đơn lập để họ ở riêng biệt nhưng mà có những khách mà bình thường thôi đó thì họ sẽ thích chọn những khách sạn 3 tới 5 sao ở đây đều có hết đó nên là cái lượng khách với lại nên là khi mà chị đầu tư đây thì cho thuê hoặc là cái giá trị bất động sản cũng tăng lên rất là nhiều khi mà những cái điểm hạ tầng đó đi vào hoạt động rồi thì chắc chắn bất động sản ở Phan Thiết và bất động sản mà chị mua chắc chắn nó tăng giá rất là cao Dạ à, Theo Đức Thành đó là hiện tại á, ờ, đối với Nova World Phan Thiết thì cái sản phẩm nào là thích hợp cho những nhà đầu tư khi quan tâm đầu tư ở Nova, Nova World Phan Thiết ra Thành? Dạ thì ờ, thật sự đi ở đây thì nó rất là nhiều phân khu và cũng là tùy mỗi gu một khách hàng thôi về như em nói ví dụ như à, khu Florida đã bàn giao rồi nếu mà chị thích ở liền chị thích là trải nghiệm liền chị thích cho thuê liền chị muốn lấy tiền liền đó thì chị sẽ à. mà chọn khu Florida đúng không còn chị là một người thích đánh góp chị là một người thích uh, uh, có được một cái cái uh, biệt thự ở trong sân góp chị đánh góp xong để chị về chị hưởng thụ ở cái biệt thự thì chị sẽ chọn góp villa đó hoặc là chị thích uh, những uh, cái kinh doanh đồ nọ những cái kinh doanh mặt hàng ở đây thì chị chọn những căn shop house đó và đặc biệt thì em thấy đang mở bán cái ờ, khu vực à, đó là là à, boutique hotel à. đó một trệt năm lầu rất là đẹp và rất um, giá hiện tại bây giờ thời điểm là thời điểm mở bán lần đầu tiên nên giá vẫn rất là mềm đó thì mình có thể thuê mình có thể làm mà thành những căn mà gọi là à, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để họ à. cái khách à, à, sinh viên họ cũng thuê được và để họ trải nghiệm ở đây đó dành cho mọi à, đối tượng đúng không? Dạ yeah, đúng rồi còn à, cái à, một cái khu gọi là khu cầm bao ở đây đó là Ocean Residence thì khu đó em được ví như là ở đó giống như là một ngôi nhà thứ hai vậy đó à. À, thay vì ví dụ bảy thứ bảy chủ nhật chị chị có thể chạy từ sài gòn về đây xong rồi cả gia đình gồm có ông bà ba mẹ rồi con cái họ à. sẽ ở một khu đó và họ có tất cả à, khu vui chơi nè có trường học nè có bệnh viện nè tất cả đó khu cầm bao giống như một khu uh, giống như nhà liền kề ở ở, ở Sài Gòn ở đó Sài thay Gòn, vì đúng không? dạ đúng rồi thay vì dạ. bây giờ mình ở Sài Gòn thì mình xuống đây mình ở tại vì thật ra thời gian chuyển rất là ngắn thôi chị tại vì đi chị đi thẳng bằng uh, ờ, cao tốc cái gì xuống là à, đường cắt ngang à, ba uh, bảy mét của Nova World nối thẳng trực tiếp vào vào, vào cao tốc luôn xuống đây có hai tiếng đồng hồ thật sự là, đó, là di chuyển rất là dễ dàng rồi tức dạ. là đây đủ các tiện ích đúng không dạ để đúng cho rồi. mọi người vui chơi giải trí đúng rồi, tắm ba... biển dạ. cho tất cả các thế hệ đúng trong rồi, là ba gia đình luôn đúng dạ, không đúng và rồi. có thể là giao lưu với bạn bè dạ. Ờ, hợp tác kinh doanh rồi đúng không dạ ví dụ như vậy là chị là tầng lớp ờ, gọi là coi như là cũng ờ, gọi là siêu giàu đó hoặc là ờ, gọi là <laughs> khu mà gọi là khu vip nhất ở Nova World đó The Kingdom và dạ, yeah. khu đó là khu gọi là khu khá là vip ở ở đây thì một căn ở đó đâu đó nó khoảng tầm từ 25 tới 25 tới 30 tỷ và dạ. yeah thì đó thì à, khu đó khu vip nhất và nó gọi là làm trung tâm của cái dự án Nova World Phan Thiết này của mình tại vì à, đối với một dự án là 1.000 hecta mà cái cái uh, kingdom nó nằm ở giữa ngay cái uh, khu đại đô thị của là trái tim của dạ, Nova World Phan Thiết đúng dạ, không? đúng rồi và rất là nhiều cái uh, gọi là cái tinh hoa nằm ở The Kingdom giống như ờ, quảng trường à, Arena chứa được 10.000 chỗ ngồi thì chỗ đó sẽ là nơi tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động gọi là quốc tế ở đó ờ, tại vì một cái quảng trường mà chứa được 10.000 chỗ ngồi rất là ít đúng không đó rồi à, các à, cái lâu đài băng lâu đài lửa đó à, dạ đúng rồi thì chị sẽ được trải nghiệm lâu đài băng thì chị sẽ được trải nghiệm mà không khí là tuyết ở Việt Nam đó thì Nova Nova cũng sẽ làm cái điều đó và ở đó thì sẽ tập hợp gọi là tổ hợp những cái ờ, khách sạn hay là những khách sạn từ 3 năm sao ở đó luôn và nó như một cái ờ, thành phố Las Vegas và sẽ sau này Nova World nó sẽ là giống như một thành phố không ngủ luôn. À. Dạ. Như là một cái quận trung tâm, một cái thành dạ, phố không ngủ, không, một cái team rồi. của Nova World Phan Đúng rồi, chính rất xác. Rất là tiềm năng dạ, cho khách rồi. hàng mua ở cái giai đoạn này. Đúng, đúng rồi, không? giai đoạn giai đoạn đầu tiên luôn và khách hàng mà đặc biệt luôn là mua chị trả trước 15% thôi và à, tiến độ thanh toán là coi như là 50% là ngân hàng sẽ tài trợ và ân hạn gốc lãi tới năm 2024 luôn chị. Dạ tại vì à, dự kiến mới 2022. Dạ đúng rồi là còn khoảng tầm à. Ờ. 2 năm đó. À, tại vì à, The Kingdom dự kiến ra bàn giao phải tầm 2024. Dạ một à, dự án Nova World Phan Thiết rất là là tiềm à, tiềm năng. Dạ. À, mọi thông tin uh, chi tiết thêm thì mọi người có thể là liên hệ với là Đức Thành. Dạ và chị à, Tuyết Nhung có thể à, cung cấp và chia sẻ cho mọi người thêm về dự án Nova World Phan Thiết là một dự án rất là đáng đầu tư ở trong tương lai và mọi người hãy đầu tư ngay hôm nay để, tại vì à, khi mà cao tốc và cũng sân bay hình thành rồi thì giá bất động sản lại tăng rất, rất là cao và mình muốn sở hữu thì khi đó thật sự là cũng sở hữu được thôi nhưng mà nó sẽ khó và nó sẽ tăng giá rất là nhiều so với thời điểm hiện tại yeah. Dạ. rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe xin, xin chào, chào và hẹn, hẹn gặp, gặp lại, lại.